cách nhận diện đội lái và xử lý khi bị kẹp hàng phần 5 Vậy sau khi đội lái đã đẩy giá cổ phiếu giai đoạn đầu thì họ sẽ có giai đoạn đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh và dụ bà vào Trong giai đoạn này họ sẽ tiếp tục đẩy giá cổ phiếu tăng cao và cùng với đó là thanh khoản cao khiến cho những con gà mua được với số lượng lớn và khi mà những con gà này ăn được tiền rồi thì cảm giác rất là tự tin và tiếp tục mua gấp thép lên nhiều lần Bên cạnh đấy thì bộ phận công bố thông tin của doanh nghiệp liên tục đưa ra những thông tin rất tích cực về doanh nghiệp như khởi công dự án, khởi công nhà máy mà trước đây ông chưa bao giờ công bố. Song song thì những ông trùng lái lại nói những con nhan đệ tử của mình sâu tài khoản ra đi, khoe lãi ra đi, vẽ những bức tranh, những viễn cảnh tỷ đô, triệu đô trên thị trường để dụ những con gà vào và tiếp tục mua gấp thép. Sau khi đội lái đã dụ được gà vào rồi thì họ sẽ bắt đầu có động thái gọi là thoát hàng. Vậy để biết họ thoát hàng như thế nào, các bạn hãy comment và thả tim ở dưới cho Giang để Giang có thêm động lực làm tiếp clip số 6 trong series này nhé.